test cho các bạn xem những cái chức năng của bếp này có hai cái đầu chia lửa của nó có nắp trên ngay nắp này bếp này hộp nướng của nó là chỉ có một tầng lửa thôi trong hộp nướng có mâm nướng mà bị nướng được làm từ inox đây bây giờ tôi sẽ bật bếp lên nè thử chức năng đầu tiên của bếp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 để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn sử dụng pin sạc này nó cấp ờ, ga này nó tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán kèm hoặc là tặng kèm một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi sạc đầy thì các bạn sử dụng được khoảng từ 4 ờ, tháng 4 cho đến 5 tháng bếp thì sử dụng một cặp pin đại ở đây này bếp pin sạc này sẽ không tóc lừa và lắp bừa vào cái hộp pin được vì thế để tăng chiều dài cho nó chúng tôi kèm một cái thanh lò xo như thế này chúng ta móc vào để tăng chiều dài cho viên pin hộp pin thì nó có hai cực dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp vào đúng như vậy luôn để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép cho pin này các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực á, thì bếp sẽ không hoạt động được và nếu các bạn để lâu ngày á, thì pin sạc nó sẽ hỏng các bạn có thể theo dõi cái ờ, lượng pin nó còn nhiều hay nó còn ít qua cái ờ, đèn ở đây đèn ở đây nó sáng đỏ nó không tắt tức là pin nó yếu hoặc là các bạn cũng có thể nghe tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều nè nó yếu và nó chậm dần đi tức là sắp sắp sắp hết pin các bạn nên cắm sạc vào bên phía tay trái chúng tôi có làm sẵn một cái đầu dây sạc cho các bạn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 nhiệt độ nữa giờ này nếu mà các bạn muốn mua sử dụng giá là 80 nghìn một cái để sử dụng mất các bạn chỉ việc lấy cái cục sạc đang cắm vào bếp chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi chúng ta cắm vào cái ờ, ổ điện thôi cái này các bạn hẹn giờ tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ để ờ, một phút thôi để thử sau đó tôi bật bếp lên bước cuối cùng thì các bạn lấy pin ra để bếp nó không còn nguồn điện nữa thì sau khi cái ờ, thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngưng pin bếp sẽ khóa ga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 Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn vào những lần thử lần sau.